chào mọi người đến với kênh youtube à, top khám phá của mình nha nay mình làm video về con bot light changer đây là cái kênh của mình đây thì cái con bot này mình chạy là cũng gần một tháng và thấy nó đánh khá là ok nó đánh theo cái xu hướng nó đánh là 13 cặp tiền nó sẽ đánh chéo nha và sau một gần một tháng thì mình thấy con này nó đây mình nạp từ ngày 4 ngày 6 ngày 6 tháng 4 đến hôm nay là ngày 20 26 à, tháng 4 thì lãi được 139 đô đây là tên nha trên gơ nha mọi người thì sau gần một tháng thì mình thấy nó đánh chưa có lệnh nào mà 0.03 hết ở đây là vốn là 300 đô tài khoản thật nhé thì con boss này chạy tất cả các sàn sàn nào cũng được đây là cái lịch sử giao dịch của nó này con bot này thì mình treo trên cái à, MT4 mọi người đây ở đây là cái VPS mình thuê để mình treo con bot đó lên đây là mình đánh khung M5 luôn nha đây tài khoản thật nha ria 6 là Snet mình hiện thường hay chơi ở bên sàn Snet thì con bot này chạy sàn nào cũng được ở đây là một số tài khoản mà mình chạy nè mình có chạy à, của một bạn ở bên sàn S, à, sàn Forex 4 vuông đây là trên g luôn đây thì cái tài khoản này cũng mới chạy có vài ngày thôi Nè, 98 đô đây là tài khoản to nha đây mình chạy một cái con bot nó khác nữa con bot này thì nó chiên cà lót mọi người cứ tham khảo nha nếu mà ai thấy hay thì cứ inbox cho mình đây là cái facebook cá nhân của mình đấy